có diện tích là 1.000 mét vuông nha cả nhà ngang 10 sau 100 với giá bán chỉ 420 triệu mua con trứng ngay nha đã có số và Vicomex huyện Đồng Phú hiện tại có rất là nhiều khách hàng đến đó mà mua đón đầu à, khách hàng ở Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng, Hải Phòng vào đây rất là nhiều. Nếu cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh. và chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0972 332 894. mua vứt đó ừ, vài hôm nó từ đây này đó từ cặp của chị đợi nó dừng lại đâu cái này chị đi vô trong này nhưng mà trong này nó hết chọc rồi cái kìa à cái này chọc cái dây dây không trên trên trên này trên này 10 này trên này 10 này cái này à, cây này nè à, cái, cái trên này 10 có cây đỏ đỏ kìa dạ có cây đỏ đỏ này đẹp dạ chị nói đi em đang quay này. <laughs> đất uh, vườn cây lâu năm đón đầu đón đầu Bicamax nha đầu năm 2021 đón đầu năm 2021 năm 2022 là Bicamax ờ, tính nó sẽ giao cho Bicamax đường à, để mà khởi công nên mình mình đi dạo dạo lên đến chưa thưa chị đi ừ, dạo lên thử đi dạ lên trên đó thôi quay, quay, đi. quay cái đồi quay cái đồi cũng một cái cái cái điện thoại đó dạ bây giờ mình sẽ làm đây nè làm thực tế đúng rồi làm thực tế này hè nhớ hè nhớ em cho cả nhà coi một cái tính chất mang thực tế là có sổ đỏ là công chứng chống ngày luôn bốn trăm hai bao gia sở tài nguyên môi trường ha không có là em đền 1 tỷ 2 tỷ bình thường ha em tại nhà đốt nhà em cũng được nghe nha mười <laughs> chạy xuống là 100 là một mét vuông trên sổ là thể hiện là đất trồng cây lâu năm còn nguyên cái sinh thái cái đẹp của nó luôn y như Đà Lạt luôn đúng rồi. còn nguyên cái hiện trạng mà gọi là đất đất mấy trăm năm hả đây làm cái cột móc đây này, này, làm dây dây dây rồi làm dây là cái cột móc đường tuyến đường vô là 12 mét còn tuyến đường 65 mét và 11 đi trăm mét xuống nè à. con cho cả nhà coi thả vô 100 mét 420 triệu bao ra sổ ở đồng phú chắc nghe cái mắt đồng phú nó là cái cái dốc đồi đi lên nữa nó nói chung là nó còn thiên nhiên quan dã nói chung ai mà làm theo thì giống như mình đi lấy cho gì gọi là đất ông bà hả <laughs> cái này là mua mua đón đầu á, mua đón đầu đó chứ còn mình phải bỏ đồng tiền ra mua chứ dân ngày xưa phải vô là nó buồn buồn nó đi tới lấy tới lấy tới <laughs> đi lấy tới vậy thì mình có nghe một câu chuyện mà trời ơi rảnh cái đi vô trong nữa lấy lấy nữa lấy nữa 100 mét là dài lắm em ơi dài ra kia mình đi tới đây thôi mình đi đây à. mình đi tới đây là chị thấy 20 mét rồi <laughs> Bây giờ 100 mét là em nghĩ là tới cái cột kia kìa 100 mét là vô sâu sâu trong kia kìa Mệt lắm Thao hồ chơi luôn Xây view gì đó, muốn xây gì Ai có tiền thì để Xây gì đó, xây Ủa mà nguồn nước là lấy mình sinh hả? Cái này chắc là đào con giếng rồi với... Ờ. Dạ Nhưng mà tới lúc mà nó nó, nó quy hoạch nó làm thì đương nhiên phải có rồi Dạ

giờ cho cả nhà coi một cái clip cúng động nữa đi cúng động đây là cây bông ờ, điều bông điều, điều nè, trái bây giờ mùa này đang ra bông cả nhà ơi ngày xưa em đã từng mua một ngàn năm trăm mét vuông đều đó nhưng mà đó cả nhà nếu ai mua là có đất vườn đều còn luôn rồi chủ đất có thể vô hái trái hoặc là rảnh gì vô đi chơi cũng được hái nè chắc cũng tháng quá tháng không hai tháng nó đậu trái em không biết nữa cái này phải search google search google tìm hiểu đây đây là cây bông để đậu trái đều nè cưng chưa cả nhà thấy cái view nào mà đẹp như vậy không cả nhà có ờ, nhu cầu liên hệ với em bốn trăm hai gia sổ một ngàn mét zalo không ba tám sáu không ba không chín chín chín nha xe là xe đi xe thể thao luôn dạ. đó mình ừ, còn ra ngoài đây là DT 753 rồi cách hàng này đồng xoài thành phố đồng xoài 7 cây thành phố 7 cây à vâng đúng rồi mai mốt là mình đi ra đây thẳng ở đây luôn vâng mai mốt nó làm đường là ra luôn à mai mốt mình ra thành phố đây có 7 cây thôi đồng xoài hả đồng xoài có 7 cây à không nó cứ có đường tránh đây cơ bản là hồi nãy mình đi cũng đi đường vòng thôi ờ, đi đường thì nối đi đường vòng thôi sau này nó ủi đường thì nó nhanh alo đi 65 mét sát bên rồi trời chị đang ở dưới đồng phú đồng xoài nè đi coi đất này ôi ra Đà Lạt mới ra chim kia đi Đà Lạt về đồng phú đồng xoài rồi giờ đang ở trên Đà Lạt đồng phú á nói chung 10 nhân cho 100 hơn 1 ngàn mét vuông trong đất rừng coi nhưng mà ý cô đã để như cho không ý cô đang nói là coi như là mai mốt có bị à, vào nữa không không tại vì nó tách ra cái sổ cho mình là bao nhiêu là mình dùng bao nhiêu thôi là đúng à. diện tích à, nó nó bắn tọa độ cho ừ. mình rồi đó là nó có tọa độ nó bắn cho mình hết rồi là vị trí đất mình như nào là bao nhiêu đang trong sổ nó ghi là ngàn mét rồi vâng đúng rồi về pháp lý thì bên dạ. con có đội dạ. trên thành viên môi trường rồi không phải lo cao quan trọng là không cái đây quan trọng nhất là pháp lý nhì vị trí nhưng vị trí này là ok bây giờ ha mua thì xong bắt đầu sách anh ra sợ anh chịu đó mà anh nói đó ra sợ thì Ui, ra phòng công chứng là nó công biết hết nó ra được kìa anh, anh nào này như này thôi nha toàn nào anh toàn là anh bác đứt cho mình á à, bữa xong mình nói chuyện an toàn này cô này sách ra à, sổ đất, đất là, là nhà anh toàn à mà nó mua mua lại của người ta rồi đây diện tích này như là số tờ số thửa là để nó bắn tọa độ định vị cái lô đất của mình thấy không này cái này diện tích này 10 này 10 sau số này 100 này 100 lấy mấy đó nói chung là như vậy đường hiện hữu là là một bên trừ hành lang vào là 6 mét là 12 mét là đường này hiện hữu nó là 12 mét đâu cái đường cánh này là 12 còn mình bỏ thêm 6 mét hành lang của mình hả đâu đi đường tính từ tim đường tính từ tim đường á hai bên là 12 mét còn từ cái đất của mình cứ chạy vô dạ. đúng rồi nó đã trừ hành lang rồi nè 12 mét là từ cục này ra đây nè đúng không đúng rồi đó đường lớn chứ không phải đường nhỏ đâu anh bỏ bỏ bỏ giống như đường ở mấy khu là tám mét đường nội bộ người ta có bộ, 6 ờ, à. mét à. 8 mét 8 mét 9 mét à. giống như khu, khu uh, khu ờ, mười bốn là tám mét á nhưng mà ở đây là người ta ký cho mười hai mét đúng rồi nó trừ hành lang một bên sáu mét là mười hai mét vậy khúc này được ai hiến khúc này nó nó tự đường mà đất của mình mà lại đất của mình mình sao cái diện tích đất mình còn còn thôi cái hiến hiến là đường rồi nó dính hiến mà mua là hiến đường rồi mẹ ơi cái người đi trước là hiến đường rồi không mà người ta còn trong để hiến đường đúng rồi kìa. trong để khi có đường thì đất mình mới có giá trị đúng đúng đúng đúng lúc nào mặt tiền nó cũng cho nên là mấy cái ông mà cái, cái tuyến số 3 đó đa phần là hiến hết tự nguyện hiến nữa hiến lên lô đất ông giá trị gấp mấy chục lần mấy trăm lần thế ông còn đòi hiến để ra mặt tiền người ta còn lấy view view đầu đích nữa view góc N chạy ra bỏ cái thằng ra có thấy sao dưới này